Thi ơi Con làm gì đó Tây Hả Đang làm gì vậy cho tiêu coi coi Tây làm gì đó con Trời đất ơi Thằng chả đang nhậm nấm vú Oh wow. à. Ngủ đi. Ngậm năm vú ngủ đi nha. Ngủ nằm lật ngửa lên ngủ. Pikachu của con đâu rồi? Hả Pikachu đâu? Bạn con đâu rồi? không cho ngụm nấm vú là nó ồn ào ồn ào biết cả chao ngụm nấm vú vậy đó mới ngủ á rồi bây giờ tôi đi làm nha nhà ngoan nha tôi đi gặp khách hàng cái ngủ ngon nha mượn nấm dấu coi à trả năm vốn nè trả năm vốn không có năm vú là không chịu nằm yên ngủ à. rồi rồi ngủ đi nha lớn lên chuông dài cho dạy cho bắt cá đâu mà dạy cho đi lượm rác ở dưới biển cho tôi ôm nghe chưa lượm rác dưới biển tôi thưởng cho tôi dạy cho bảo vệ môi trường biển giống như tôi nha